về chuồng này các bạn mình uh, lắp cái ống nước nó thoát xuống dưới sàn luôn đây có một cái lỗ thoát này mới ngăn nó có một cái lỗ thoát xuống sàn Đấy, sau đó là chảy ra cái hồ phân Đấy, trước mình chưa lắp bioga để chảy ra hồ phân sau bây giờ mình vừa mới lắp bioga các bạn thì tất cả các ống này nó chảy trong kia cái này thì ờ, mình cũng đang ờ, làm lại một cái ở bên này thì mình cũng đang làm một cái gian nữa để tiếp tục nuôi cái chuồng lợn cũ ấy. chuồng lợn cũ mình thì mình cũng đấu nối ở kia có cái, <clears throat> có cái chỗ thoát em ạ thoát ở chỗ kia xong là chạy ống rồi cũng xuống cái bể lắng sau đó là xuống bioga chuồng này vừa mình vừa rồi vừa xuất cái lứa lợn thì mình cũng chưa nuôi lại à, mình đang à, sửa sang chuồng trại và bắt đầu à, nuôi tiếp thì cũng khá long hoàng cái ống mình đấu nó dài nó khoảng 35 mét đấy từ đây xuống kia vòng trong kia nó ăn theo cái chuồng cũ này cho nên là nó hơi vất vả chuồng cũ này nó hơi thấp hơi thấp thì mình phải đào sâu các bạn đào sâu xuống thì cái độ dốc nó mới xoải nó mới chảy thoát được nó không bị tắc các bạn à, lưu ý khi à, đấu nối ống ấy, à, thoát nước thì à, à cái độ độ dốc của nó khoảng từ 2 đến 4 bốn phần trăm có nghĩa là cái điểm đầu điểm đầu và cái điểm cuối của nó cứ một mét thì là à, cái điểm cuối thấp hơn điểm đầu 2 cm 10 m thì tranh 20 cm đấy là tối thiểu còn tối đa là 4 cm và 40 cm điểm đầu và điểm cuối thì à, nước nó sẽ dốc nó sẽ chảy nó sẽ không bị tắc các bạn lưu ý cái độ dốc của nó mà các bạn làm à, dưới 2% ấy thì nó sẽ bị ngang nó không dốc thì à, nó sẽ không không chảy không không không thoát còn nếu mà lớn hơn 4 phần trăm ấy thì nó lại dốc quá thì nó chỉ chảy cái nước thôi còn cặn bã thì nó nó không không chảy được xuống à, chính vậy những à, cái tỷ lệ từ 2 đến 4 này thì à, các kỹ sư họ đã nghiên cứu họ tính toán thôi bây giờ mình chỉ áp dụng làm đúng theo như vậy thì cái nước sẽ ok nhé các bạn nhé một điểm lưu ý nữa các bạn ở các cái góc đây là một cái góc này thì mình sẽ để một cái hồ lắng giống như này đấy mình ờ, xoay lên đây cho các bạn xem mình xây một cái hồ lắng này mình lấy cái nắp mình đậy lại cho nó khỏi mùi đấy, dưới này là dưới lắng đây các bạn đấy cái ống <clears throat> ống nó thoát ra thoát ra đây bể lắng đây xong từ đây lại thoát tiếp thoát tiếp ở cái bể lắng này nó có tác dụng là lắng cát các bạn hoặc là những cái rơm rác nếu nó bị tắc thì mình sẽ vớt nó lên và khơi thông hoặc là mình à, chống tắc thì nó rất là dễ còn nếu các bạn <clears throat> mà đấu đấu cút ở đây đấu cút đây thì à, khi mà bị tắc thì các bạn xử lý, xử lý rất là khó cái này nó có hai cái tác dụng là lắng cát và mình ờ, chống tắc đó còn khi <clears throat> đấu đây cái cái ống này từ đây từ đây lên kia thì nó sẽ cao hơn cái ống này đây các bạn ống này sẽ thấp hơn các bạn nhé luôn luôn như vậy Đấy. cứ cứ khoảng uh, ờ, 1 mét 1 mét thì từ 2 đến 4 ờ, cm Đấy, cứ cứ như vậy các bạn tính toán nó dốc dần Đấy, đến 7 bioga đây là một cái hồ lắng Đấy, bên kia thì góc bên kia nó cũng có một cái hồ lắng nữa các bạn Đó. Đấy, bên kia có hồ lắng đây hồ lắng kia hồ lắng và kia cái hồ lắng chính nhá lọc chính nhá xong rồi xuống bio ga. tóm lại là nếu các bạn xây dựng mà các bạn để những cái góc <clears throat> các cái góc để để cái hồ lắng này à, các bạn không đấu cút thì nó rất là hay à, ba cái chuồng vừa đấy chuồng cũ chuồng uh, mình đang uh, sử dụng vào một cái chuồng mình đang xây thì tất cả sẽ dồn xuống đây đây là cái bể lắng Đấy, lắng phân <coughs> mình mở ra cho các bạn xem đẩy lại cho nó đỡ cái lá cây rồi rơm rác nó rơi xuống và mùi đây thì à, nó có cát kiếc thì nó lắng ở đây Đấy. còn à, nước thì nó chảy nó chảy ra cái ống kia để thoát xuống bioga nó sẽ chảy xuống đây đây cái đường ống này mình lắp này đây đây đây đấy đấy tức là tất cả đây là cái đường vào đường vào của bể ga bên kia đấy. cái độ dốc của nó thì các bạn à, làm theo cách của mình và và nên để các góc một cái bể lắng nhỏ và một cái bể lắng à, lớn để nó lọc cát và chống tắc anh dưới kia là bioga rồi đấy, còn độ dốc nó thì từ 2 đến 4 phần trăm các bạn lưu ý hai điểm đấy các bạn lắp đặt như vậy thì sẽ không bao giờ bị tắc và nếu mà có tắc thì các bạn ờ, thông hoặc là xử lý nó rất là dễ đấy, các bạn đấu cút thì sẽ không xử lý được rất là khó đó là ke bioga đấy, bây giờ mình cho các bạn xuống xem ga cái ống này thì các bạn nên dùng cái ống lớn thì nó sẽ thoát start sẽ là nhanh mình thì dùng ờ, ống 90 e còn là các bạn cũng có thể dùng cái ống to hơn là 110 à, hoặc là 114 to hơn nó thoát sẽ dễ hơn đây là cái đường à, ống vào vào bioga còn kia là dai bioga ống vào bioga với dai bioga nó cũng vậy các bạn nhé nó cái ống vào này nó phải cao hơn cái ống ra kia đó từ đây ừ, à, từ từ đây lên đến chuồng cũng vậy cái tỷ lệ từ hai đến 4 phần trăm các bạn lưu ý thì nó sẽ thoát được Đấy các bạn nếu mà làm ngang quá hoặc làm cao quá là không được nha các bạn nhé làm sai đấy <coughs> đây là cái bể đấy, bể bioga đây chỗ này là chứa phân vào đấy. sau đó qua một ờ, ngăn ngăn ờ, ở giữa kia là ga lên ga và ngăn kia là xả thải ra ngoài đấy, mình cũng đậy hai cái nắp này lên để nó tránh được những cái mùi hôi hoặc là nó bốc lên và những cái rơm rác hoặc những con vật khác nó rơi xuống Đó. và <clears throat> ở đây thì à, mình thấy nhiều bạn là là xây cái chỗ này lên các bạn xây chỗ này lên thì mình nghĩ nó thứ nhất là không chắc chắn với thứ hai là cái độ dốc của các bạn làm mà nó không không đúng Đấy, <clears throat> không đúng thì nó sẽ bị tắc một là nó ngang quá và hai là nó cái ống trên này nó lại lại thấp hơn cái ống dưới kia chẳng hạn ống trên thấp hơn ống dưới ấy, thì là không được mình thấy à, mình xem à, trên YouTube thấy nhiều các bạn <clears throat> nhiều bạn chia sẻ mình nhìn thấy cái ống nó nó nó không được hợp lý cho nên là hôm nay mình chia sẻ với bạn cái video này còn kia là ga ga kia lên ga đây dây ga đây nấu vào bếp cái bể này nhà mình thì là dùng là 7 khối 7 khối 7 khối thì uh, mình uh, họ công họ lắp đặt là 8 triệu rưỡi có dây và một bếp Đấy, còn ống yếc này là mình uh, phải mua uh, máy múc mình phải múc đó, đây, đây thì mình cũng chia sẻ luôn các bạn về cái giá cả định mức là như vậy còn không biết là chỗ các bạn như nào chỗ mình thì làm như vậy Đấy, sau sau khoảng 3 ngày các bạn 3 ngày thì đã có ga Đấy, mình lắp đây đã khoảng một tuần rồi 3 ngày thì ga nó nhỏ nhỏ thì một tuần thì ga nó lớn lớn hơn nó cũng tùy theo đây là số đây các bạn số đây qua cái đồng hồ này đồng hồ này thì nó cũng không chính xác đâu các bạn không biết hỏi hỏi sao đo là bây giờ vẫn mức không này này Đấy, xong rồi đấu xuống uh, bếp ga bây giờ mình sẽ vặn lên cho các bạn xem mở ga ra là vặn đây đấy lửa rất là to đây các bạn mình vừa ờ, lắp ờ, khoảng một tuần nhé các bạn nhé đấy, lửa cực to luôn sau 3 ngày thì nó có ga rồi nhưng mà 3 ngày thì lửa nó rất là nhỏ nó nhỏ đấy, nó nhỏ một tí thôi nhưng mà cũng đã có ga rồi đây một tuần thì lửa lớn này đấy. nó cũng tùy theo các bạn nhé tùy theo cái lượng phân các bạn ờ, thải xuống nhà mình có hai con lợn nái với hai con lợn con thôi cái chất thải mình trời xả xuống là bây giờ có ga rồi đó rồi video video này mình à, xin phép dừng lại nha các bạn nhé nếu các bạn có những thắc mắc và có những câu hỏi các bạn để lại bình luận mình sẽ trả lời những thắc mắc của các bạn à, bây giờ xin chào và hẹn gặp lại